cửa lại được không hoàng ờ à. có mấy khách hàng mua mấy đàn à, gan cũ về để à, dạy học bán rẻ luôn nó mặc dù nó bể này kia nhưng mà khách à, vẫn mua bởi vì dùng cho học đàn thì rất là tiện và đây mình xin giới thiệu đến các bạn cây đàn CVB 92 cũng cũ và rẻ và cây đàn này được nhập từ Nhật Bản về chuẩn bị giao cho một anh khách thì um... Ủa dạy nhạc hả Quang à, anh này thì anh dạy nhạc nên anh mua cây đàn này là rất hợp lý giá rẻ gấp mấy lần bên ngoài ở ngoài cây đàn này bán 12 triệu rưỡi ở đây chỉ vì một số điểm nhỏ cái đàn này hình dáng rất là đẹp nhưng mà ở đây nó có một số cái chỗ nó bị bay nhưng mà mua về để dạy đàn thì ta nói à, trên cả tuyệt vời nhìn xa mọi người thấy là cây đàn này nó rất là mới đúng không không có gì là cũ hết chỉ cần bật demo lên à ở đây nó có rất là nhiều điệu nhạc nha bây giờ mình chơi nhạc bóp màn hình ở đây là màn hình LCD rộng cho dễ thao tác nhìn rất là rõ ràng nha quan sát cận cảnh cái bàn phím của cây đàn các bạn cũng có thể thấy là những cái nốt đàn ở đây nó nó còn y như là mới vậy đó và cái bàn phím này được trang bị công nghệ GH nghĩa là khi mình bấm đó nó rất là chắc tay khi mấy em mà học đàn á mấy em để cái thế tay như vậy là để là chuẩn luôn nó không có bị trượt cái ngón tay qua lại ha và đặc biệt âm thanh của cây đàn này nó vô cùng trong trẻo nha mọi người đây những cái tiếng đàn của nó được chắc lọc từ những cây piano cơ nổi tiếng trên thế giới và nó đưa vào cây piano điện này khám phá thế giới âm nhạc dùng âm nhạc để khám phá cái bộ não của mình những bậc hiền tri thức nói rằng bộ não của mình chính là một vũ trụ thu nhỏ và hiện tại con người chỉ sử dụng được một phần nhỏ khoảng 3% trong bộ não của mình nếu con người có thể khai thác hết 100% trong bộ não thì các bạn nghĩ coi chúng ta sẽ phát triển trí tuệ đến mức cỡ nào Amen đó cỡ cỡ như vậy đó mọi người rồi um, học đàn để chơi hai tay là mấy em sẽ phát triển được hai bên bán cầu não của mình đều hoạt động nên cái đàn này rất là hợp để cho mấy bạn học đàn mấy bạn cứ học thoải mái thậm chí đập phá đàn đập phá hết cỡ nhưng cây đàn này nó vẫn rất là tốt bởi vì đây là dòng đàn CVB 92 công nghệ cao cấp ok bây giờ cho phép mình à, tắt cái nhạc demo để mời một chú ờ, yêu âm nhạc ờ, thể hiện à, trên cái đàn này trực tiếp cho mọi người nghe nha rồi xin mời combo vừa vừa thôi đó, đó vô gửi một bàn nghe chưa